viết không nên đoạn đường mà ta qua nhiều lần vô tâm đôi khi anh và anh viết không nên đoạn đường mà ta qua nhiều lần vô tâm đôi khi anh vội vã đã làm em phải biết không nên đoạn đường mà ta qua nhiều lần vô tâm đôi khi anh vội vã